nguyên liệu như sau à, Nguyên liệu chính thì là giấy nhún ý mềm à, Giấy ý mềm thì nó rất là mềm và nó cũng khá là giãn ấy Nên là là mình thấy làm cái đường gân của nó ấy, nhìn nó nhỏ Nên là nhìn à, lúc làm nên à, hoa thì nó sẽ đẹp nhá à, Rồi à, Nguyên liệu tiếp theo là các bạn cắt là giấy nhún màu à, xanh để làm à, đài hoa nha kích thước là 6,5 nhân với 7 cm còn à, mình sẽ chuẩn bị hai à, mảnh giấy nhún một mảnh giấy nhún màu vàng kích thước là 6,5 nhân 4 cm một cái là 6,5 nhân với 5 cm 6,5 là chiều dài còn 5 cm là chiều rộng nha tương tự cũng vậy à, kéo này băng keo sáp này kẽm cành à, và lá hoa hồng giả à, lá hoa hồng thì à, cái mình cũng đã có clip hướng dẫn các bạn riêng để làm cái lá hoa hồng này rồi thì các bạn có thể à, xem cái clip đấy của mình và làm nha không thì các bạn có thể mua cái lá hoa hồng giả như thế này cũng được Nó sẽ tiện hơn rất là nhiều Còn bạn nào mà không tìm mua được thì các bạn hãy tự làm nhé à, Tiếp nữa là keo sữa uh, nguyên liệu như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm uh, hoa hồng nha à, đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt lá hoa hồng à, chúng ta sẽ cắt uh, cái cánh hoa hồng nhá thì cái cánh với kích thước là 6,5 x 4 cm đầu tiên à, các bạn cắt uh, tạo hình cánh hoa như thế này à, Rồi các bạn dùng tay kéo nhẹ phần bụng ra à, Các bạn nhẹ tay thôi nhá Vì cái giấy ờ, ý mềm này nó khá là mềm Nên là các bạn mà kéo mạnh thì nó sẽ bị rách Đó. À, Rồi chúng ta sẽ lấy cái kẽm cành này Chúng ta sẽ uốn cong nó như thế này chúng ta đã được một lớp cánh như thế này à, tương tự với cái ờ, miếng màu 6,5 nhân với 5 cm các bạn cũng làm vậy nhá. cái 6,5 ờ, nhân với 5 cm thì mình sẽ làm lớp cánh ngoài cùng uốn hai bên rồi xoắn ở giữa à, màu sắc hoa hồng thì à, tùy chọn nhé các bạn à, chọn màu nào cũng được mình <laughs> thích màu vàng lắm nên là các bạn có để ý thì hầu như clip nào của mình mình cũng có dính đến màu vàng ấy đó đây là lớp cánh to ừ, thì các bạn cắt cho mình khoảng 15 cái ờ, cánh to như thế à 10 cánh to như vậy à. ở đây mình cắt là 11 rồi à, các bạn cắt khoảng bốn cây cánh nhỏ ờ, nhỏ nha tổng cộng các bạn làm khoảng uh, từ 12 đến 15 cánh là là đẹp nha còn bạn nào muốn làm bông hồng nó to hơn thì các bạn làm nhiều cánh hơn trong cùng để làm nhị ấy, thì uh, mình sẽ không uh, uh, uốn cong nó lại mà mình sẽ để nguyên như thế này nhá bây giờ thì mình sẽ uh, ghép uh, hoa vào nhá thì các bạn dùng keo sữa này các bạn uh, phết vào đầu cành uh, kẽm đầu tiên này sau đó là các bạn cái cánh mà chúng ta không uốn ra đấy thì các bạn à, đặt như thế này cho mình rồi các bạn à, xoắn tròn nhỏ lại nhá để tạo thành cái nhị à, các bạn nào bẻ một chút thôi cho nó đẹp rồi tiếp thì chúng ta sẽ uh, ghép những lớp cánh tiếp theo nhé các bạn dùng chỉ để buộc lại cái lớp cánh nhỏ thì chúng ta sẽ ghép đến cái lớp cánh to nha cánh sau thì uh, uh, ghép một chèn một nửa cái cánh uh, đằng trước ấy thì nhìn nó sẽ kiểu độ nở của nó sẽ uh, đều hơn nhá cứ ép cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy cái uh, uh, độ nở nó vừa đủ rồi thì uh, các bạn dừng nhé mình uh, muốn làm một bông hoa to nên là mình sẽ ghép hết các số cánh mình có như vậy là mình ờ, thấy ờ, bông hồng ờ, nó đã nở vừa đủ rồi ấy nên là mình sẽ dừng lại À, sau khi mà chúng ta ghép xong thì chúng ta đã gần hoàn thiện được cái bông hoa hồng ghép cánh như thế này rồi nhá à, đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần à, à đài hoa nha à, Các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy màu xanh kích thước là 6,5 x 7cm như thế này Rồi các bạn gấp lại Và Các bạn cắt gấp làm 4 nha Các bạn cắt... À tạo hình đài hoa rồi dùng tay vãn cái phần bụng này ra tiếp là chúng ta sẽ dùng keo sữa này vết keo vào bên đây này nha đặt vào bông hoa hồng như thế này rồi chúng ta à, điều chỉnh các bạn có thể làm cái phần à, cây nó thần kẽm nó to hơn ấy thì cái phần đài của nó sẽ được to nhá à, nhưng mà mình thấy thì bông hoa hồng thật thì cái phần đài của nó cũng không quá to đâu nên là tùy các bạn làm nhé Đây chúng ta đã cuốn ờ, xong cái phần đài Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng mang vâng, keo sát để ờ, cuộn lại cái phần đài này nhá rồi chúng ta sẽ ờ, dùng lá hoa hồng giả thì chúng ta ghép vào ờ, bạn nào mà không mua được thì có thể tự làm nha mình cũng có clip hướng dẫn rồi đấy các bạn có thể tìm mà à, cách làm nha à, ghép xong thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh cái à, lá hoa hồng trông cho tự nhiên nha À, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được bông à, hoa hồng uh, uh, xoắn giấy à, hoa hồng ờ, ép cánh như thế này à, thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ à, à, với cái giấy nhún nó mềm ý mềm này thì nó sẽ rất là giống hoa thật so với cái giấy nhún Trung Quốc thì nó không uh, nó sẽ mềm hơn còn giấy nhún Trung Quốc thì nó sẽ khá là cứng nhá thì uh, chúc các bạn thành công với cái mẫu ờ, hồng này nha uh, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau uh, Các bạn uh, yêu cầu hoa gì thì sẽ <laughs> yêu cầu mình ở bên dưới nhá Thì mình sẽ cố gắng làm uh, Chúc các bạn thành công uh, Xin chào và hẹn gặp lại À, xin chào các bạn à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cách làm cái mẫu hoa hồng xoắn giấy như thế này à, Đây là mấy ba bông hoa mà mình đã, làm sẵn Các bạn có thể nhìn thấy à, trên màn hình Ok à, Cái mẫu hoa này thì các bạn có thể dùng để à, cắm vào lọ hoặc bó thành cành Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bông hoa mà để bó thành một bó hoa à, để làm được hoa như thế này thì chúng ta cần nguyên liệu như sau <clears throat> đó là ờ, kẽm cành này băng keo sáp này keo sữa này kéo à, giấy nhún à, làm hoa và giấy nhún để làm lá à, đầu tiên thì các bạn à, chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhún như thế này có kích thước là khoảng 7 cái chiều rộng này thì tầm 7 đến 8 cm còn cái chiều dài này thì khoảng là 70 đến 80 cm thì được nhá. À. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần ờ, xoắn giấy à, các bạn để ý này các bạn gập chéo tờ giấy như thế này sau đó thì các bạn gặp một hình vuông là hình tam giác vuông như thế này rồi ờ, hai tay này các bạn uh, giữ ở phần vuông góc với cái cái cái cạnh uh, dài cái cạnh dài nhất của hình của tam giác vuông này đó rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ nó lên đó tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái lớp xoắn thứ hai này các bạn dùng tay đặt như thế này tay còn lại ngón tay cái này thì các bạn đặt một cái đường ờ, nó hạ một cái ờ, cạnh vuông góc từ đỉnh này xuống dưới cái ờ, cái cạnh đối diện của cái đỉnh này đây thì các bạn đặt vuông góc như thế này sau đó dùng ngón tay lại tiếp tục tạo một hình tam giác vuông góc với cái cạnh bên trên này rồi dùng tay đẩy ra đó cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ làm được hết cái chiều dài của cái hình à, của cái tờ giấy nhún này các bạn nhớ giữ chặt tay đều tay để cho cái à, nốt xoắn này nó được chặt nhé không tí nữa mình cuốn thành hoa thì nó sẽ bị bung ra các bạn nhớ là để cái này nó vuông góc với cái lớp giấy bên trên nhé không thì thì lúc mà mình sẽ không cuốn được tiếp đâu Đó. cứ thế thì các bạn uh, cuốn hết chiều dài mình lấy nhún này mình sẽ làm chậm vừa đến lớp cuối cùng thì các bạn gập nhẹ tờ giấy này vào để làm sao cho giấu được cái phần thừa đi ok đó thì sau khi mà các bạn uh, cuốn xong như thế này thì các bạn đã có được một giải giấy như thế này đó. giờ chúng ta cuốn ờ, cái này vào kẽm cành thôi các bạn dùng keo sữa nhé dùng keo sữa vào đầu cái lành kẽm cành này Sau đó để các bạn đặt vào cái lớp ờ, giấy mà mình gập đầu tiên ấy đó sau đó thì các bạn dùng tay này cuộn nó lại thành cái viên hoa ở phần uh, cuộn đầu tiên này thì các bạn nhớ là uh, cuộn cho nó cuộn cho nó nhỏ và nó sát với nhau như này để tạo được cái uh, nhị hoa nhé rồi rồi các bạn ờ, uh, cuộn những cái lớp tiếp theo cho đến hết bạn nào mà cẩn thận thì có thể phết keo sữa ở đây nhưng mà mình thì lười lắm nên là mình cuộn luôn các bạn nhớ là cuộn sao cho các lớp cảnh nó bằng nhau nhé đừng có cuộn theo cái kiểu hình xoắn ốc như thế này thì rất là khó nhìn hoa nó rất là xấu lúc mà các bạn cuộn ấy các bạn chú ý là ở cái phần này nó đã có cái phần hơi cong cong đi một chút như thế này này phần nhún vào thì các bạn dùng tay nhún ở bên dưới để sao cho cái ờ, cánh nó không bị xô các bạn nhún nhẹ đi nhá nhúm nó lại các bạn cứ cuốn đi sau đó thì đến ờ, khi nào mà gần hoàn thiện thì chúng ta sẽ chỉnh được chúng ta đã cuốn và mình xong đúng không? Bây giờ chúng ta dùng tay để chỉnh nhá. Các bạn nhớ là không nên để cho cánh hoa nó xòe ra như thế này. Để nhìn nó sẽ bị lộ phần ờ, giấy mình gặp bên trong này nó rất là xấu. Các bạn cho cánh hoa nó cục cục vào một chút. Đó rồi các bạn chỉnh cho các mặt cho các các đường này nó ra bằng nhau chứ không bị tụt xuống dưới. Ok sau đó thì à, các bạn có thể à, dùng à, keo nến và chỉ buộc lại cố định hết phần cánh hoa này là chúng ta đã cuốn xong cái phần à, cánh hoa Nhìn nó ra bông hoa hồng rồi ạ à, Thì tiếp theo là chúng ta sẽ phần làm phần à, đài hoa à, Thì các bạn à, chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu xanh có kích thước khoảng à, 8 nhân với uh, à, 9 Chiều rộng là 8 và chiều dài là 9 Các bạn gập ba còn lại Như thế này rồi à, cắt tạo hình đài hoa cái phần à, đài hoa thì các bạn chú ý là nếu như các bạn bó thành bó thì nên ờ, để cái phần này nó dài ra một chút thì đến lúc mà bó thành bó thì nhìn nó sẽ đẹp hơn vậy thì các bạn à, cập ba tờ giấy lại à, sau đó thì cắt khoảng 2 phần 3 cái chiều dài của cái mảnh giấy này tạo hình đài hoa sau đó thì các bạn bỏ ra như thế này rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ cái đầu Đó. tiếp là dùng tay để giãn nhẹ cái bụng của phần đài hoa ra như thế này Đó. rất dễ đúng không ạ à, sau đó thì các bạn ờ, hướng vào phần ờ, cánh hoa ở đây thì hơi bị dài một chút thì các bạn cắt bớt đi cũng được đó đây. như thế này thì uh, các bạn dùng keo sữa để để, để dán lên không biết là cái phần các bạn dùng ờ, keo sữa hoặc là keo ờ, nến cũng được nhá keo sữa thì các bạn phải chờ nó khô Đây, các bạn đẩy nó lên như thế này sau giữ tay này thì giữ cái phần này rồi tay này thì dùng để xoắn lại Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện được cái mông ờ, hoa à, Như thế này Sau khi các bạn gắn này hoa thì hoa sẽ được hình dạng như thế này Bạn đợi nó keo nó khô Cuối cùng thì ờ, các bạn dùng băng keo sáp để che cái phần ờ, thừa của phần đài hoa này đi nhá mình đã hoàn thành được cái bông hoa hồng xoắn giấy rất là đơn giản à, các bạn à, chịu khó một chút thì sẽ làm được những bó hoa rất là đẹp ở đây mình hướng dẫn các bạn dùng à, hoa để bó thành bó ấy, thì mình không làm lá à, còn bạn nào mà để cắm ấy thì các bạn có thể làm thêm lá hoa hồng ở đây hoặc là dùng à, lá bằng nhựa cũng được thì đỡ mất thời gian mình làm ấy à, đây là bông hoa hồng mẫu sắn giấy mà mình đã mình đã hướng dẫn các bạn làm xong chúc các bạn làm được nhiều làm hoa thành công nha à, à, các bạn làm được nhiều là các bạn có thể làm được những bó như thế này ở đây thì mình mới làm bó tạm thời như thế này thôi à, đó. dùng để làm quà tặng hoặc là để cắm trang trí trong phòng rất là đẹp